Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệp Khải em ơi Và Diệp Khải xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ này Và hiện tại à, chấp bà cái hư mấy hư đây <laughs> à, Hiện tại à, ngày hôm nay thì Khải sẽ soi đồ à, bà Tăng nhà lót cho anh em xem Cũng à, khá là lâu rồi Nói chung là từ lúc cái bình đến giờ thì bà Tăng à, bây giờ mới mua ạc để vào game anh em Và cách đây hai ba ngày trước thì cũng có top 1 Ngày hôm nay thì à, Khải đi cùng bên cũng có cái hội soi đồ cho anh em xem Bà Tăng, sơ đồ của bà Tăng và hiện tại vai vừa rồi thì bà tăng top 1 tống kim anh ơi với một ạc cầu lông đao, anh em cũng biết là bà Tăng Lốc là một trong những ờ, cầu thủ cầu lông đao khá là khét tiếng của làng zip À, có tên đó là Hải Lê. Đó, bà, ông bạn Hải Lê cũng chuyên đánh bot xanh, ờ, bot boss lệnh bài này nọ đã các kiểu nè. Rồi, thì hôm nay thì đánh được sáu mươi lăm nghìn hai trăm hai mươi tám mạng, khá là kỷ lục luôn. Giết 12 nửa sơ và tử vong ba mươi hai mạng và liên chạm 44 cũng khá là cao tương đối trong cái bảng top 10 hôm nay. Đây anh em, anh em đó đó đó không thấy đẹp gái không đó bằng <laughs> áo sexy rồi đây anh em cùng xem xét đồ của bạn tăng nha đây đây anh em hiện tại đang sở hữu cho mình đó là một cái đao tốc độ đánh 20 cái đao này thì ờ, được tốc độ đánh 20 và anh em này ờ, thường thường nếu anh em chơi con đao cũng biết rồi mang đao tốc độ đánh 20 đặt móc rồi đặt móc 101 rồi nhưng mà vấn đề thì cái đao 30 thì nó sẽ tiết kiệm được nhiều điểm ở phần điểm chống phái nè mình mình có thể đẩy về cái điểm lực tay ở cái tầng 1 cũng như tầng 2 tốt hơn thì ở lần này thì bà Tăng chưa được cái đao 30 Nhưng mà đánh quá tốt Sử dụng một cái đao tóc 20 Đao này thì ở server khoảng tầm 5 ờ, đến 10 ờ, kim anh em Khoảng tầm 4 ờ, đến 5 đến 600 nghìn Đó Cái đao này Khải nghĩ cũng 5 đến 600 nghìn Tại vì hôm trước trong bàn Khải bán vài cỡ 5 6 kim thôi Rồi Tiếp theo đó là một cái áo phục hồi Phục hồi 40 Chống 30 dùng 1 Và nội lực Thì áo này thì Khải nghĩ cũng tầm 3 kim 2 đến 3 kim Phục hồi là được phục hồi và được hiệu ứng chó và một dây chuyền chón 20 sinh lực cao đó đồ bình thường thôi chón 20 sinh lực cao và chắc chắn sẽ kèm vào cái nhẫn uh, sức mạnh rồi chắc chắn là như vậy đó theo kiểu này rõ ràng luôn sức mạnh 17 đó lá cho mình được uh, ờ, 17 điểm sức mạnh và 100 điểm sinh lực quá, quá đẹp luôn rồi tiếp tục đến cái đai thủy thì đai thủy này vẫn là chón nhân một sinh lực cao nè chón nhân một sinh lực cao thì nhìn sơ qua thì chúng ta sẽ thấy đó là áo 30, đai lưng 30 chón và dây chuyền 20 chón thì tiếp tục là cái ngọc bội, đó ngọc bội kim sinh lực cao. Thì ạc này của bà Tân thì đang có sở hữu cho mình hiệu ứng đó là mát 80 chó nè Hiệu ứng 80 chó là mát ở nhà Nam mà tương đối ở server này một tay thì cái móc 80 là quá là pin rồi nè Đó Rồi nhìn sơ qua những trang bị bên dưới thì chúng ta thấy 80 chó Rồi tiếp theo tiếp theo Cái nón là khăn lôi sinh lực 155 Rồi một bao tay Bao tay thì làm chậm 20 Nhẫn thì uh, mọc, nhẫn mọc sinh lực cao thì kích được bao tay làm chậm 20 sinh lực cao và một đôi giày Một đôi giày uh, tóc 40 Win 6D nó mỗi giày làm chậm 40 và cái tóc 20 thì nói chung đôi giày này với cái bao tay này thì được móc 40 ờ, làm chậm nè chắc là cũng được 60 làm chậm từ hai món nếu mà có 50 hoặc là thiếu lâm đi kèm thì có thể đặt móc 80 đó chung là đỡ mà nói thì set đồ này quá đẹp anh em ơi tầm này thì gọi là tầm trung anh em cũng không bao nhiêu tiền đâu em set đồ này thì khả nghĩ đó mà thì chắc mua thì ờ, khả nghĩ chắc cũng tầm 2 triệu hơn là có thể sở hữu được set đồ này rồi còn có tầm 30 kim là anh em có thể mua build được set đồ như thế này rồi nè đó còn ạc thì không nói nữa ạc hiện tại cấp nhiêu ạc này hạng 172 thì khả nghĩ ạc này cũng cấp 90 đó nè không biết đâu mọi người ạc con long đao này cũng dặn nằm cấp 90 đó nè không biết đâu hạng 172 thì cũng tương đối như khả 138 thì nó chỉ khoảng tầm cấp 90 và khoảng tầm 5 đến 10 phần trăm đó thì nói chung thì uh, nhìn sơ qua đây thì đồ sinh lực cao và hiệu ứng ok nè sinh lực đa số trên 100 anh hiểu không biểu đồ của long đao quá hay luôn nè đó sinh lực càng cao là con long đao càng khỏe nè hiểu lại full hiệu ứng 80 chón và được 60 chậm cái đao thì cũng được 20 Cái đao này mang thêm 30 uh, ờ, Tóc 30 đi Thì bà Tăng sẽ dư khoảng tầm 6 điểm nữa Sẽ tiếp tục tăng vào cái luồng đam của tầng 1 thì tầng 2 nữa là ngon luôn em Đó bây giờ chắc chắn anh em này Bà đang tìm một cái đao tóc 30 Đó Hạ lế hạ lế <laughs> Đó nói chung là sẽ đồ như thế này đơn giản thôi em như hồi trước khả chơi nhỏ thôi tầm này thì hồi trước khả chơi cũng 80 chón 80 chậm thì nói chung mọi cách cách build đồ anh em cứ miễn sao hiệu ứng tốt con đao hiệu ứng tốt là ok đó anh em có thể tham khảo qua sơ đồ của bà Tân tầm này thì như này anh em đỡ mà tìm cái đao mà tóc pin sát thương này nọ thì hiếm lắm anh em ơi server không có đâu hiếm lắm rồi anh em xem video này thì đừng quên để lại cho bà Tân lóc một like chia sẻ ủng hộ chơi cũng như là nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ chơi anh em ơi cảm ơn anh em đã theo dõi video này và xin kính chúc anh em xem like xem video vui vẻ nha